Hello, xin chào quý vị và các bạn. Nếu bạn hiểu về bản chất của hỗ trợ và kháng cự trong đầu tư chứng khoán hay là phái sinh, forex hay bất cứ lĩnh vực nào khác thì bạn sẽ là người đầu tư thành công. Nhưng tôi biết rằng là có đến 90%, trên 90%, phần lớn các nhà đầu tư không hiểu về kháng cự hỗ trợ, kể cả những nhà đầu tư lớn, kể cả những nhà đầu tư mà có rất nhiều năm kinh nghiệm rồi À, tôi nói, nói cái điều này có thể các bạn sẽ thấy là rất rất buồn cười. À, tuy nhiên thì à, nếu bạn xem hết cái video ngày hôm nay thì bạn sẽ hiểu tôi sẽ trình bày để các bạn hiểu rõ hơn như thế nào. À, phần lớn mọi người sẽ thấy rằng là khi mà cổ phiếu hút nó ở phía trên này thì chúng ta gọi là kháng cự. Đây là phía trên này kháng cự mà nó lên nếu trong hợp nó lên đến phía trên này kháng cự và khi mà cổ phiếu ra, giảm xuống thì chúng ta gọi là kháng hỗ trợ và cũng có rất nhiều cái uh, cách tính kháng cự hỗ trợ khác nữa. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải hiểu sâu hơn, hiểu rõ hơn thì chúng ta mới có thể đầu tư thành công được. Thay vì chúng ta hiểu mang tính chất là uh, hiểu qua hoặc ờ, hiểu mang tính chất là sơ sài. Vậy trước hết là chúng ta sẽ nói về kháng cự hỗ trợ nó sẽ được sử dụng ở, ờ, ở những cái công cụ như nào đầu tiên chúng ta sẽ thấy rằng là tôi đã có những cái công cụ ở đây đó là công cụ về các đường trung bình động à, phần lớn thì một số các nhà đầu tư Ờ, đặc biệt là một số các hệ thống mà tôi thấy là họ sử dụng công cụ kháng cự hỗ trợ đó là các đường trung bình động ờ, ở đây chúng ta gọi là đường trung bình động hàm đơn đó là chúng ta thấy là cái đường SMA 200 à, khi mà cổ phiếu mà nó nằm trên SMA 200 và nó có xu hướng mà ờ, gãy xuống SMA 200 thì chúng ta gọi là SMA 200 là đường hỗ trợ hoặc là chúng ta thấy là nếu cổ phiếu mà nó nằm dưới SMA 200 mà nó có xu hướng mà quay lên uh, chạm cái đường SMA 200 thì chúng ta là vùng kháng cự đấy là một cách uh, đơn giản hoặc là nếu chúng ta thấy là cái đường SMA 150 đây là cái SMA 50 xin lỗi ạ mà nó nằm nó xuyên qua cắt cái đường SMA 200 uh, hướng lên thì chúng ta thấy là cái xu hướng của SMA 50 uh, đã chiến thắng SMA 200 thì chúng ta thấy rằng là nếu SMA 50 mà nó có xu hướng chạm cái SMA 200 thì đây chúng ta gọi là cái đường hỗ trợ của trung bình 50 ngày. Và tương tự như vậy thì chúng ta có thể sử dụng các đường trung bình động. Ở đây chúng ta gọi 6 ngày, 10 ngày và 50 ngày. Vì sao chúng ta lại sử dụng 6 ngày và 10 ngày? Vì phần lớn các nhà đầu tư ngắn hạn hay chúng ta gọi là đầu tư ờ, cực kỳ ngắn, lướt sóng thì chúng ta sử dụng cái đường trung bình trung độ này và thường thì chúng ta sẽ được học uh, khá nhiều về cái hỗ trợ kháng cự. Chẳng hạn nếu các bạn thấy rằng là uh, việc mà cái đường SMA6 mà cắt cái đường S mà A 10 thì chúng ta gọi là phá vỡ cái đường tức là xu hướng của 6 ngày phá vỡ cái đường hỗ trợ 10 ngày và thường thì chúng ta đã xu hướng ngắn hạn sẽ có sự điều chỉnh và ngược lại nếu mà xu hướng của 6 ngày mà có xu hướng cắt 10 ngày thì chúng ta thấy là xu hướng ngắn hạn ờ, uh, 6 ngày uh, trung bình 6 ngày đang thắng thế 10 ngày và có thể mọi người sẽ sử dụng những cái lệnh là mua ở đây đấy là cách thức mà phần lớn mọi người đang mua và cũng có những cái hệ thống họ đào tạo đào tạo với chúng ta sử dụng cái hệ thống này và bạn thấy là nó cứ cắt lên cắt xuống và chúng ta cảm giác là có lúc thì chúng ta được rất là nhiều giả sử trong trường hợp này bạn thấy là đường SMA gì ạ à? 6 cắt mà 10 thì chúng ta thấy là chúng ta đã kiếm được một cái lượng là khá nhiều khoảng độ hơn 10 phần trăm nhưng ở đây chúng ta thấy cắt xong thì có thể chúng ta lại bị thua lỗ Đấy, cắt xong bị thua lỗ và ở đoạn này thì cắt xong chúng ta lại lãi thì cái vấn đề ở đây là à, việc mà trong một xu hướng tăng trong một kênh tăng thì bạn sử dụng cái này thì bạn thấy là nó có hiệu quả rất là cao đúng không có hiệu quả rất cao và khi mà chúng ta sử dụng như này mà nếu chúng ta không hiểu rõ bản chất nó ở giai đoạn ở xu hướng ở một cái mẫu hình như nào thì chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc mà lúc đúng lúc sai và không biết định hướng như nào thì việc mà sử dụng trung bình ngắn thế này để việc mà lựa chọn các điểm mua điểm bán và các bạn có thể đi học rất nhiều khóa học người ta chỉ dạy các bạn như này thôi ạ và người ta lấy các bạn ờ, một cái khóa rất nhiều tiền nhưng ở đây tôi muốn chia sẻ các bạn cái này nó không có thể tác dụng nhiều trong cái việc mà các bạn đầu tư bởi vì thứ nhất là những cái kiến thức đơn giản này nó chỉ định hướng cho bạn là xu hướng ngắn hạn thôi nó không thể là nói cho các bạn là các bạn mua bán tại vì ờ, cho bạn biết là kháng cự hỗ trợ hay là đầu tư nó liên liên quan đến quy luật cung cầu mà quy luật cung cầu là quy luật mà bất biến trong việc mà giao dịch uh, về tài chính uh, giao dịch về ngoại tệ tất cả những cái về cổ phiếu mọi thứ là chúng ta cần phải tuân theo quy luật cung cầu vậy ở đây tôi sẽ cho các bạn nhìn, uh, ờ, nhìn rõ một cái bức tranh toàn cảnh rõ ràng hơn thì trong việc mà chúng ta sử dụng các đường trung bình động thì ở đây chúng ta ừ, tôi nói với các bạn là chúng ta chỉ sử dụng trong cái việc mà định hướng xu hướng đấy ạ định hướng xu hướng là gì ạ à, có thể là tôi sẽ thêm một cái đường trung bình động à, 2 150 ngày nữa chẳng hạn nếu mà chúng ta sẽ lấy là đường trung bình động thêm 150 ngày nữa tại vì cái đường này là tôi cũng thường xuyên sử dụng trong việc mà xác định xu hướng của à, cổ phiếu cũng như là thị trường ở đây bạn sẽ thấy rằng là tôi sẽ lấy một cái đường trung bình của 150 ngày ở đây chúng ta sẽ lấy là màu vàng màu tím ạ màu tím ạ thì các bạn sẽ thấy rằng là việc định hướng một xu hướng các bạn thấy rằng là nó sẽ có thể cho chúng ta nhìn cái góc uh, <clears throat> xu hướng rõ ràng hơn chẳng hạn đây là các bạn thấy là xu hướng của 200 ngày đang dốc lên chứng tỏ là cái kênh xu hướng của nó đang là khá là tốt à, tiếp theo các bạn thấy là cái kênh xu hướng của 150 ngày đang có dấu hiệu là uh, cũng bắt đầu xu hướng tăng xuống uh, tăng và chuẩn bị cắt cái uh, ờ, 200 ngày thì rõ ràng cái đường 200 ngày hiện tại nó là cái đường hỗ trợ của cái đường 150 ngày nếu mà cái đường uh, ờ, 150 ngày mà cắt lên thì chúng ta thấy là xu hướng bắt đầu có xu tăng tức là cái xu hướng của 150 ngày đang thắng thế cái xu hướng của gì ạ uh, 200 ngày và cái đường 200 ngày chính là cái đường hỗ trợ của cái đường gì ạ 150 ngày trước đó thì cái đường 150 ngày nó nằm ở phía dưới thì cái đường 200 ngày nó đường kháng cự tương tự như vậy thì bạn cũng thấy rằng là ở trong đoạn này thì cái đường 50 ngày cái đường màu xanh này xanh ờ, lá cây này các bạn nhìn đúng không ạ cái màu xanh lá cây này nó đang nằm trên cái đường màu tím là 150 ngày thì các bạn thấy là nó cắt ở phía trên nó nằm ở phía trên nó cắt ở phía trên thì rõ ràng là xuống hướng 50 ngày đang đang gì ạ đang vượt qua cái đường uh, ờ, 150 ngày tức là gọi là vượt vượt cản và nó đang thắng thế 150 ngày và chúng ta có thể sử dụng các đường trung bình động khác như là 20 ngày 10 ngày 5 ngày để cho sử dụng các khung thời gian khác nhau khung thời gian ở đây các bạn hiểu rằng là với 150 ngày và 200 ngày thì nó đại diện cho chu kỳ là uh, ờ, chung và dài hạn và với những cái chu kỳ ngắn hơn đó là chu kỳ 50 ngày 20 ngày 10 ngày hoặc là 6 7 ngày thì nó là chu kỳ trong chu kỳ ngắn hạn. Nên việc mà cái đường trung bình động nó cắt lên cắt xuống những cái chu kỳ ngắn hạn thì chúng ta thấy chúng ta gọi là nếu nó cắt lên thì chúng ta gọi là phá vỡ cái đường kháng cự và xu hướng uh, tiếp tục tăng. Chẳng hạn như là chúng ta thấy là đây là cái xu hướng của gì ạ? Xu hướng của 6 ngày cắt cái xu hướng của 10 ngày thì chúng ta thấy là trong xu hướng trung bình 6 ngày uh, trung bình 6 ngày đã phá vỡ cái vùng kháng cự 10 ngày và cho chúng ta thấy là cắt uh, lên và xu hướng đây chúng ta thấy là xu hướng tăng trong uh, ngắn hạn uh, trung bình 6 và 10 ngày và ở đây chúng ta thấy là trong trường hợp này thì chúng ta thấy là cổ phiếu đã có một nhịp tăng là khá mạnh và tương tự như vậy thì chúng ta cũng có thể là xu hướng của 10 ngày cắt 50 ngày và chúng ta có thể sử dụng rất nhiều công cụ khác nhau về các đường trung bình động có rất nhiều người dùng 5 ngày 10 ngày có những người dùng 3 ngày và gì ạ à, 3 ngày và 9 ngày có những người dùng thì uh, 9 ngày và 21 ngày thực ra thì cái bao nhiêu ngày nó không quan trọng cái quan trọng là chúng ta sử dụng chúng ta thấy nó quen và chúng ta thấy nó phù hợp ok chưa nhưng ở đây các bạn sẽ thấy là một uh, cái phần quan trọng nữa mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị các bạn uh, bởi vì nó này thứ nhất là chúng ta phải biết rằng là uh, xu hướng là gì ạ xu hướng là hỗ cự, hỗ trợ và kháng cự chúng ta hiểu không ạ nó là hỗ trợ và kháng cự vậy hỗ trợ và kháng cự thì chúng ta cần phải hiểu rõ rằng bản chất của nó là gì ạ Vậy chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất của nó gì ạ? Vậy đầu tiên chúng ta nói về gì ạ? Những cái vùng kháng cự đầu tiên ạ. Chẳng hạn nếu mà chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta có cổ phiếu ở phía trên này phía dưới này ạ, chúng ta sẽ lấy một cái từng đoạn một đấy ạ. Các bạn sẽ từng đoạn một. <clears throat> đầu tiên các bạn thấy rằng là bình thường là khi mà chúng ta thấy cổ phiếu của bạn sẽ tích lũy ở tích lũy trong giai đoạn này thì việc mà cổ phiếu bạn tích lũy trong loại này thì chúng ta thấy là cái vùng hỗ trợ của cổ phiếu của các bạn nó sẽ là những cái vùng này đầu tiên là những cái vùng thấp nhất ở đây ạ chúng ta gọi là những vùng này là rất nhiều nhà đầu tư họ đã bắt đáy họ đã mua với giá rất rẻ rồi cái vùng thứ hai là có một lượng lớn các nhà đầu tư cũng mua ở đây cũng mua ở cái vùng này và chúng ta đây cũng là một cái vùng hỗ trợ và tiếp theo chúng ta cũng có là rất nhiều nhà đầu tư mua ở đây cũng là cái vùng hỗ trợ và khi mà bạn đang nắm giữ cổ phiếu ở giai đoạn này thì các bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều cái vùng hỗ trợ hỗ trợ thứ nhất là vùng này hỗ trợ thứ hai là vùng này và hỗ trợ thứ ba là vùng này à, cái hỗ trợ đơn giản đó là cái lượng mà cái nhà đầu tư lớn hoặc là một cái nhóm nhà đầu tư đó họ mua họ gom ở đây với số lượng rất lớn thì chúng ta gọi là vùng hỗ trợ và sau khi bạn có cái vùng hỗ trợ này thì thông thường cổ phiếu gặp những cái vùng hỗ trợ này thì nó có uh, xu hướng là người ta mua vào nhiều nên cổ phiếu sẽ uh, rất khó là giảm sâu hơn đấy các bạn nghĩ đơn giản thôi và chúng ta thấy là phía trên này là cái vùng kháng cự kháng cự thì thực ra chúng ta đo trong quá trình kháng cự thì chúng ta cần phải lưu ý một cái điều này phần lớn mọi người sẽ không để ý À, thường thì chúng ta sẽ thấy là phía trên này là vùng cái vùng kháng cự đây cái vùng kháng cự này là cái nhà đầu tư nhỏ lẻ họ đã mua khá nhiều ở đây họ bị thua lỗ khi mà họ mua nhỏ lẻ họ mua quá nhiều ở đây họ bị thua lỗ và thua lỗ thì chúng ta thấy rằng là họ sẽ có xu hướng là bán ra khi mà hòa vốn có một số thì cắt lót ở đây có rất, một số rất nhiều cắt lót ở đây nhưng có một số thì vẫn là cố chấp họ không bán ra và họ bị thua lỗ rất nhiều nên khi mà cái cổ phiếu của chúng ta tăng đến cái vùng này thì họ sẽ bán ra à, đặc điểm của sự bán ra đó là cái sự dao động ở đây rất lớn ạ dao động ở đây rất lớn chúng ta thấy là việc mà có sự dao động rung lắc ở đây rất lớn nó cho chúng ta đấy là cái sự phân phối đang bán ra đây là cái lượng lớn của nhà đầu tư lượng thứ hai là những nhà đầu tư mà chúng ta thấy là họ ở mua vùng đáy này này họ đã có lãi họ cũng bán ra à, lượng tiếp theo đó là những người mua ở đây những người mua ở tiếp ở đây và thậm chí là những người bắt đầu mua ở đây họ cũng có xu hướng bán ra khi mà cổ phiếu gặp cái vùng kháng cự phía trên và bạn nhớ là cái điều mà chúng ta lưu ý này cái vùng kháng cự quan trọng nhất đó là cái vùng kháng cự tại thời điểm mà trước khi bứt phá à, thường thì à, phần lớn các phương pháp các hệ thống họ không phân tích cho bạn cái cái vùng này bởi vì thực ra phân tích vùng này nó là cái vùng quan trọng nhất hay là trong đầu tư chứng khoán nó là điểm pivot ở trong những vùng này thì bạn lưu ý là à, thường thì nó có sự dao động hẹp rộng hẹp nó bản chất ở cái sự rộng hẹp á nó là gì ạ nó là cái sự tích lũy hay sự thu gom của các nhà đầu tư lớn khi mà cái khối lượng mà nó đã bị thu gom hết rồi thì lúc này cái việc mà nó kéo lên nó sẽ có một cái sự gia tăng rất mạnh mẽ và cái chu kỳ của nó tăng lên rất mạnh còn nếu mà khối lượng nó tập trung đấy quá nhiều thì chúng ta biết rằng cái cái vùng kháng cự này nó vẫn còn quá nhiều nhà đầu tư bị kẹt ở đây họ sẽ bán ra quá nhiều nhà đầu tư ở đây họ bán ra bởi vì họ muốn là cắt lót ngay hoặc là còn một lý do đó họ muốn là bán ra ngay họ không muốn là cổ phiếu tăng quá mạnh nên ở thật tại thời điểm này nếu chúng ta thấy là khối lượng nó cực kỳ lớn ờ, biên động rất lớn khối lượng rất lớn thì cái việc xác nhận như này nó sẽ thất bại nên khi mà chúng ta không hiểu được cái vùng hỗ trợ tại cái thời điểm này các bạn nhớ nhá tại cái thời điểm mà cổ phiếu gia tăng này thì lúc này uh, chúng ta sẽ thấy là mua những cái mua bứt phá như thế này thì đều là bị thất bại và chúng ta không hiểu vì sao là uh, lần trước chúng ta mua là đường MA gì ạ MA ờ, uh, cắt MA10 thì có lúc uh, thành công đây chẳng hạn đây là thành công có lúc lại thất bại bởi vì chúng ta không hiểu rõ là cái sự tích lũy của nó như thế nào không hiểu rõ được nó hình thành cái mẫu hình hay hay, hay chưa thì ở đây uh, các bạn uh, tôi có thể chia sẻ cho các bạn một cái dạng uh, một cái biểu đồ để các bạn có thể nhìn rõ hơn về cái bản chất khi mà chúng ta đầu tư trong đầu tư chứng khoán thì các bạn thấy rằng là chúng ta có rất nhiều các mẫu hình khác nhau có rất nhiều luôn ạ có rất nhiều các bạn đã biết rằng là tôi đã chia sẻ về uh, hỗ trợ kháng cự ở trung bình động thì nếu các bạn nhìn về sử dụng trung bình động hỗ trợ kháng cự trong những cái giai đoạn này thì các bạn thấy là cổ phiếu dao động rất mạnh bạn thấy là lúc nó lên lúc nó xuống và khi bạn uh, mua bán theo cái hệ thống như vậy thì bạn thấy là nó bị uh, loạn các bạn sẽ thấy nó bị loạn và khi bạn thấy nó bị loạn thì không biết là bạn sẽ thấy cảm giác bạn như nào đó là tâm lý của bạn cái tiềm thức của bạn nó sẽ không tin vào bởi vì khi mà cái tiềm thức của bạn lúc nó thắng thì nó làm sao nó vui mừng và sau đó nó thua ngay và nó có cảm xúc rất lớn và những cái cảm xúc đau đớn những cảm xúc mà bị bị uh, mất tiền những cái cảm xúc mà chúng ta bị uh, gần như thị trường nó lừa nó, nó gieo thẳng vào cái tiềm thức chúng ta mà khi nó gieo thẳng vào tiềm thức chúng ta thì sau mỗi một lần thị trường nó lại tiếp tục lên như vậy và chúng ta sẽ bị sợ hãi bởi vì cái dấu ấn tiềm thức dấu ấn tiềm thức của những lần mà chúng ta bị sai sai khi mà chúng ta nghĩ là quá quá trình vượt đỉnh như này hay là vượt đỉnh như này à, cổ phiếu làm sao cổ phiếu sẽ tăng tiếp nhưng cuối cùng chúng lại thất bại và sau những lần bị thất bại như vậy thì những lần vượt đỉnh cuối cùng là cổ phiếu tăng rất mạnh vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến thất bại chúng ta đầu tiên chúng ta thấy là giả sử những cổ phiếu này đã tăng lên một cái nhịp uh, rất là mạnh như này rồi ạ đầu tiên là chúng ta thấy là tăng lên nhịp rất mạnh rồi thì cái, chúng ta biết rằng cái lượng nhà đầu tư phân phối ra ở đây cái lượng nhà đầu tư mà chúng ta bị uh, bán ra ở đây ạ và một số nhà đầu tư gọi là uh, cũng bị mua vào ở đây ạ tức là có hai loại một loại nhà đầu tư là là bán ra hết đây cả một nhóm nhà đầu tư là mua ở đây sau khi mua ở đây thì cổ phiếu bắt đầu rơi và rơi đến bị thua lỗ mà nếu chúng ta đo từ cái đỉnh này này từ đỉnh cao xuống này này thì chúng ta thấy là cổ phiếu bắt đầu giảm chúng ta sẽ tính cổ phiếu bắt đầu giảm ở đây là 22 tại vì nếu chúng ta mua ở đỉnh mà cổ phiếu giảm 22 thì chúng ta biết rằng là chúng ta phải lãi khoảng độ 28 chúng ta mới hòa vốn chúng ta thấy là một cái lượng để hòa vốn thôi hòa vốn thôi là chúng ta cần phải lãi 28 và để một cổ phiếu lãi 28 29% thực sự không phải là dễ nên chính vì vậy thì đây là một cái cú mà sốc với rất nhiều cái nhà đầu tư khi mà bị giảm rất mạnh này và các bạn biết rằng sau khi giảm mạnh này chẳng hạn nếu mà các nhà đầu tư cái họ thấy là cổ phiếu này tiềm năng thì đây là quá trình họ rũ bỏ lần đầu tiên rũ bỏ này để họ làm gì ạ họ thu gom được một số lượng cổ phiếu nhiều hơn các bạn nhớ nhá thu gom được cái số lượng cổ phiếu nhiều hơn sau khi thu gom này thì bạn biết rằng là cái việc mà nhà đầu tư không ai bán ra nữa à, không ai bán ra nữa hoặc là chúng ta nhìn về phía phía bên này này thì chúng ta thấy là đây là một cái vùng hỗ trợ đấy tại vì rất nhiều nhà đầu tư đã thấy là họ mua ở vùng này nên đến vùng này họ sẽ không bán ra nữa và đây là một cái vùng hỗ trợ hỗ trợ nó là cho chúng ta thấy là cái nguồn cung bán ra sẽ được hấp thụ hết bởi các nhà đầu tư khác hoặc là thậm chí là các big boy và ở đây chúng ta biết rằng cái hỗ trợ mạnh nhất khi mà khối lượng ở cái vùng này nó là thấp nhất à, khối lượng thấp nhất nó cho chúng ta thấy là các nhà đầu tư nhỏ lẻ không bán ra nữa bởi vì thực ra cái cuộc chơi chúng ta nó là đầu tư của các nhà đầu tư lớn với các nhà đầu tư nhỏ lẻ các bạn nhớ nhá đầu tư lớn và các nhà đầu tư nhỏ lẻ và khi và các nhà đầu tư lớn bắt đầu thu gom hết rồi thì cổ phiếu bắt đầu có xu hướng là hồi và bắt đầu gia tăng đây chúng ta thấy và trong xu gia tăng này thì chúng ta thấy là những đợt tăng giá với khối lượng lớn nó cho chúng ta thấy là đây là cổ phiếu đang được thu gom đang được mua vào rất mạnh và sau khi được mua vào rất mạnh thì bản thân các big boy ấy, họ sẽ không bán ra bởi vì thứ nhất là đây là vùng kháng cự kháng cự với sự dao động lớn như này chúng ta gọi là dao động lớn như này thì nó cho chúng ta thấy là rất nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ họ đã bị kẹt ở đây họ sẽ có xu hướng bán ra khi hòa vốn nên cái sự dao động đây chúng ta thấy là dao động rất là lớn chúng ta nhớ là dao động ở đây là dao động rất là lớn nên cái việc mà dao động lớn này chứng tỏ là đã có một cái lượng à, lớn các nhà đầu tư bán ra đo lường cái sự dao động này chính là đo lường cái nhà đầu tư của cái lượng hàng hay là cái lượng cổ phiếu của các nhà đầu tư lớn nhỏ lẻ bán ra và khi lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra và chúng ta thấy là một số các nhà đầu tư cũng nhỏ lẻ họ bắt đáy hoặc họ tham gia ở đây họ cũng bán ra nên áp lực bán ra rất lớn và lúc này big boy có một cái nhiệm vụ đó là họ tiếp tục bán ra bán mạnh hơn để à, làm cho cổ phiếu nó giảm đi một nhịp nữa nhưng cái nhịp này thì bạn biết rằng là với cổ phiếu thì bao giờ việc mà họ đang thu gom thì cái nhịp này bao giờ nó sẽ giảm ít hơn là sự ở đây chúng ta thấy là cái nhịp giảm này nó chỉ là 11,9% thôi ạ. Thì rất nhiều nhà đầu tư khi mà cái nhịp này giảm thì thường là có thể là chúng ta lại có thể bắt đáy, một số bắt đáy, một số ở trên vùng này thì chúng ta đã lỗ là 11%. Đấy đến những cái khoảng độ 6 7% nhưng bình thường theo quy luật là chúng ta cần phải cắt lót rồi. Nhưng một số thì có thể là họ không cắt lót ở đây. Các bạn nhớ nha, một số họ không phải cắt lót ở đây nên việc mà khi nó gặp cái vùng đây chúng ta gọi là những cái vùng này là cái vùng hỗ trợ bởi vì cũng đã có rất nhiều người ta mua ở đây nên đến đây là không bán thì khi mà cổ phiếu về cái đi vùng hỗ trợ này họ sẽ không bán và lúc này thì chúng ta thấy là một lượng lớn các cổ phiếu đã được rất nhiều nhà đầu tư lớn họ lại thu gom được một lượng rất lớn bởi vì họ đã à, lại cho một cái trình điều chỉnh và họ lại thu gom được một lượng lớn cổ phiếu à, các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra và trong trường hợp thu gom đến hết gần như không ai uh, bán ra nữa thì họ lại có một cái chiến lược nữa là kéo cổ phiếu tăng rất mạnh đấy cố cổ, cổ phiếu tăng rất mạnh và giống như ở giai đoạn trước nữa thì ở cái vùng này thì các bạn biết là nhóm cổ phiếu đó thì uh, sẽ có hai phần phần thứ nhất là cũng là vùng đáy này các nhà đầu tư nhỏ lẻ họ làm gì ạ họ uh, có lãi họ bán ra và cũng một lượng đầu tư lớn tức là nhà lớn các nhà đầu tư có thể là các nhà đầu tư cá nhân bị kẹt ở đây họ bán ra và thậm chí là họ cũng bị kẹt ở đây họ cũng bán ra nên áp lực ở đây họ lại tiếp tục bán ra một lần nữa nhưng cái lần bán ra này thì uh, cái lượng bán ra không lớn bởi vì những lợn bán ra đầu tiên thì Big Boy đã thu gom được khoảng độ giả sử như 10 triệu cổ phiếu rồi lần thứ hai Big Boy cũng đã thu gom được khoảng độ 5 triệu cổ phiếu rồi và lần thứ ba thì chúng ta thấy là Big Boy sẽ bán ra và lượng thu gom này nó sẽ mang tính chất là bao nhiêu nó chỉ còn khoảng 2 triệu cổ phiếu thôi đấy giả sử ví dụ như vậy và chúng ta thấy lần thứ ba này đợt điều chỉnh nó sẽ là bao nhiêu thấp hơn rất nhiều đúng không chúng ta thấy là thấp hơn rất nhiều và chúng ta lấy là 6,9 phần trăm đấy ạ và chúng ta biết rằng là khi mà những cái đợt điều chỉnh này này nó khoảng độ bao nhiêu khoảng độ 5 6 phần trăm là xu hướng của nó bắt đầu tăng tốc chẳng hạn khi mà cái đợt điều chỉnh này thì bạn sẽ thấy là nó sẽ có những đợt tiếp tục tăng chẳng hạn như ở đây chúng ta thấy là những đợt tăng và giảm gần đây nhất của nó ở đây chúng ta thấy là nó chỉ là khoảng gần 3 phần trăm thôi thì với cái việc mà ờ, mỗi cái lần thu gom được cái số lượng cổ phiếu mà được ngày càng ít đi và cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ bán cho các nhà đầu tư lớn hay là nhà cái uh, số lượng nhiều hơn và lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ còn rất là ít ở trong vùng này thì lúc này cổ phiếu có cái sự xác nhận và cái sự gia tăng rất mạnh bởi vì chúng ta biết rằng là lúc này những cái lượng cản ở vùng này này đầu tiên là những cản này rất lớn thì khi nó lên đây là nó sẽ bán ra sau đó thì cái lượng cản ở đây bắt đầu nó lại hẹp đi bởi vì sau những lần này thì một lượng lớn ở đây bán và lượng lớn ở đây cũng là bán ra và lượng cản nó sẽ hẹp đi rất nhiều và chúng ta biết rằng khối lượng ở đây bán giảm đi khối lượng ở đây bán giảm đi khối lượng ở đây bán giảm đi nên cái vùng chúng ta là cái vùng kháng cự ở phía trên này lúc này ấy, cái lượng mà cổ phiếu vã lai trên thị trường cực kỳ là thấp và chúng ta biết là quy luật cung cầu là nhà đầu tư lớn mua thu gom hết và bán cho nhà đầu tư nhỏ lẻ và sau đó thì nó sẽ có những lời quá trình bứt phá bởi vì lúc này là chủ yếu là tiền của các nhà đầu tư lớn họ kéo lên và cổ phiếu bắt đầu bước vào một chu kỳ tăng trưởng Vậy phần lớn mọi người sai lầm là gì ạ? Phần lớn mọi người sai lầm đó là những cổ phiếu quá trình bất tỉnh này Họ mua nhưng họ không hiểu bản chất của nó là là gì ạ? Không hiểu bản chất của nó là, nó cần phải bao nhiêu cái nhịp giảm nữa Đấy, trong đặc biệt là một số các anh chị em hiểu về cái mô hình uh, tách tay cầm á. cái mô hình tách tay cầm á, nó có một đặc điểm nó là gì ạ nó phải là cái xu hướng tăng đầu tiên các bạn phải nhớ là cái xu hướng này nó phải là xu hướng tăng có rất nhiều người đã chia sẻ trên thị trường là cái xu hướng này này nó đang nằm ở đáy thì chúng ta cũng gọi là mô hình tay tay cầm và thứ hai nữa là chúng ta thấy là cái biên độ này này biên độ giảm này này nó quá lớn thì chúng ta cũng gọi là mô hình tay cầm nó giảm đến 10 phần trăm chúng ta gọi là mô hình tay cầm những cái biên độ mô hình tay cầm nó chỉ giảm khoảng 6 6 phần trăm hoặc là đủ lại thôi ạ thì lúc đó cái sự xác nhận nó mới thành công nhưng phần lớn mọi người không hiểu về nó mọi người không hiểu về nó và trên thị trường thì chúng ta biết rằng có quá nhiều người chia sẻ và với nhà đầu tư cá nhân chúng ta chúng ta lại gặp rất nhiều cái cái cái chia sẻ mà chúng ta không phân biệt đâu là đúng đâu là sai nên dẫn đến là khi mà chúng ta mua nó lại lỗ mua xong nó lại lỗ mua xong lại lỗ và chúng ta chán á tất cả những đợt mua này bị lỗ và tôi cho chán và sau đó chỉ thông bán ra hết thì cổ phiếu bắt đầu nó bước vào một chu kỳ tăng rất mạnh và chúng ta mất cổ phiếu Chúng ta đã có rất nhiều cổ phiếu tương tự như vậy. Đây là một cái ví dụ rất nhỏ để Dũng giới thiệu cho các vị các bạn để các bạn thấy được là uh, những cái cổ phiếu tương tự như vậy, những cái đợt tăng đây chúng ta cũng thấy tương tự như vậy. Từ đỉnh này nó tăng nè, tăng. Đầu tiên chúng ta thấy là uh, đây là những cái gì ạ? Đây là những cái vùng kháng cự đúng không ạ? Phía trên này kháng cự. Đúng không? Tại vì khi mà cổ phiếu ở cái vùng kháng cự này, hỗ trợ này thì khi nó từ cái đỉnh này nó rơi xuống thì rất nhiều người bị bán và đến cái vùng này thì chúng ta thấy là lượng cổ phiếu lại tiếp tục được thu gom bởi vì phía trước đây là cái vùng hỗ trợ khi cái vùng hỗ trợ này mà các nhà đầu nhà cái họ thu gom tiếp cổ phiếu và khối lượng mà lúc này không có ai bán ra nữa thì họ lại tiếp tục kéo lên và khi kéo lên thì họ lại thu gom được lượng lớn cổ phiếu bởi vì những nhà đầu tư ở đây họ bán ra một số nhà đầu tư ở đây họ thua lỗ họ cũng bán ra và lúc này thì cái áp lực bán ra phía trên rất lớn và thường thì mọi người lại mua bứt đỉnh tất cả mọi người không hiểu rõ bởi vì cái biên độ nó giảm khá nhiều thì và thứ hai là cái sự dao động đây rất lớn dao động ở đây rất lớn nó cho chúng ta thấy là cái lượng nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn còn rất nhiều nên tôi biết rằng là có nhiều người mua ở đây bảo là ừ, cổ phiếu bất đỉnh và sau đó cổ phiếu thua lỗ tiếp nên một số các anh chị em mà không theo dõi kỹ hiểu rõ kỹ phương pháp của Dũng thì uh, chúng ta mua toàn là mua không đủ điều kiện khi mà chúng ta không mua đủ điều kiện á nó có một nguyên có một quy luật là lượng đủ thì chất đủ hay là tích lũy đủ thì cổ phiếu sẽ tăng lượng đủ chất đổi nó giống như chúng ta có đủ kiến thức chúng ta nắm đủ kiến thức chúng ta nắm rõ về kiến thức và hiểu rõ về nó thì chắc chắn là chúng ta sẽ kiếm được tiền chứ không phải là chúng ta ăn may mắn nghe uh, phím hàng cái việc phím hàng mà các bạn không hiểu các bạn cũng sẽ gặp một vài lần các bạn thành công nhưng cuối cùng các bạn cũng phá sản nên ở đây các bạn thấy là uh, ờ, mới cái đường trung bình động này chúng tôi chỉ xác định đó là xu hướng giả sử bây giờ xu hướng 200 đang hướng lên xu hướng 150 đang hướng lên xu hướng 50 đang hướng lên nếu mà trung hạn đang tăng dài hạn đang tăng ngắn hạn đang tăng thì đây là điều kiện gì ạ điều kiện cần đấy ạ tại vì nếu mà bạn mua ở trong đoạn này thì các bạn thấy là điều kiện cần này nó có thể xảy ra cho với bạn và các bạn thấy rằng là rõ ràng là nó đang nằm trên 200 nó cũng đang nằm trên 150 thậm chí có giai đoạn nó nằm trên 50 nhưng cổ phiếu mất khoảng 2-3 tháng nó không lên ạ à đúng không ạ hai ba tháng không lên và bạn chạy suốt ruột bạn gì ạ bạn mất chi phí cơ hội đầu tiên mất chi phí cơ hội và bạn cũng không hiểu rõ được nó đang ở đâu nếu trong trường hợp mà thị trường chung nó xấu thì có thể nó sẽ giảm cắt 200 cắt 150 và rơi tiếp thì sao nên bạn cần phải là nắm rõ về bản chất và khi mà bạn nắm rõ bản chất thì tất cả những đợt mà để nó tăng được thì cái biên độ cuối cùng của nó nó phải là thấp bởi vì nó cho chúng ta biết rằng là cái lượng nhỏ lẻ cái lượng kháng cự nó yếu đi rồi cái lượng kháng cự ở đây đã yếu đi rồi bởi vì yếu là gì ạ yếu đi là do các nhà đầu tư lớn họ đã thu gom hết các cổ phiếu ở phía trên này nên chúng ta gọi là yếu đi bản chất thì bình thường ở đây là kháng cự mạnh bản vì lần đầu tiên rất nhiều nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây nên kháng cự này rất mạnh sau đó thì nó kéo lên thì một lượng lớn ở đây bán ra một lượng lớn ở nhỏ lẻ ở đây gì ạ nhỏ lẻ ở đây họ có lãi họ bán ra nên cái việc mà các nhà cái họ thu gom ở đây một lượng rất là lớn sau đó thì họ rũ bỏ một lần nữa để tiếp tục cho những ai không bán cần phải bán ra cho những ai mà ở đây cũng đang tích lũy cũng cần phải bán ra sau khi bán ra một lượng lớn nữa thì họ thu gom và với số lượng à, lớn nhưng rõ ràng là không thể lớn bằng cái đoạn này được và họ lại tiếp tục kéo lên và một lần nữa thì vùng kháng cự này lúc này nó yếu đi rất nhiều các bạn hiểu rõ không ạ yếu đi rất nhiều và khi vùng kháng cự này yếu đi rất nhiều vùng kháng cự này cũng là yếu đi rất nhiều thì việc mà có thể kéo thêm một nhịp nữa là xử nhịp cuối cùng đấy các bạn sẽ thấy là nó có thể là những cái nhịp tiếp theo ở đây là khoảng độ bao nhiêu ạ? nó là khoảng 10 phần trăm và nhịp cuối cùng ở đây chúng ta thấy là khoảng độ 3 4 phần trăm trước khi mà nó sẽ bứt phá đi lên với khối lượng lớn và bạn chỉ việc mà bạn mua ở đây thôi ạ nên một số các bạn khi mà tôi chia sẻ về những cái mẫu hình tách tay cầm ờ, mẫu hình ờ, vai đầu vai ngược mẫu hình ờ, số 1 hay là một số các mẫu hình trong uh, gì ạ à, trong uh, xu hướng dòng tiền trong VSA uh, ờ, trong uh, khóa học về đầu tư như một nhà vô địch thì các bạn thấy rằng việc mà các bạn không đợi chờ các bạn cứ mua theo kiểu như là là là các bạn uh, sợ người ta mua hết thì các bạn sẽ uh, dẫn đến là những cái tai họa rất là lớn bởi vì nó chưa tích lũy đủ và nếu mà chưa tích lũy đủ mà nhỏ nhỏ lẻ lại vào quá nhiều thì các bạn thấy là cổ phiếu sẽ không lên được và bạn biết rằng là trong thị trường á, những cái cổ phiếu nào được quá nhiều người quan tâm thì không bao giờ lên được cả không bao giờ lên được cả đấy là cái lý do bạn cần lưu ý và một dạng thứ hai tôi muốn nói với các bạn nữa đó là gì ạ dạng thứ hai nó đến giả sử như bạn đang nhìn thấy là đây là những quá trình một cổ phiếu mà PHR tôi nói các bạn đó là các bạn có thể thấy được chẳng hạn PR khi mà cổ phiếu nó ở dạng này các bạn nhớ là đây là có những cái dạng này thì có phải là đây là vùng kháng cự không ạ đây là cái vùng kháng cự rất mạnh ở dưới dưới này là vùng hỗ trợ khi mà lên đến vùng kháng cự này thì các bạn sẽ biết rằng là nó sẽ cần phải thu gom tất cả các cổ phiếu ở phía trên này phải thu gom ạ nếu bạn sử dụng các đường trung bình động thì các bạn sẽ thấy không được là nó sẽ rung lắc liên tục khi mà bạn thu gom thu gom và làm cách nào để biết là cổ phiếu thu gom hết ạ à? cứ đơn giản đấy ạ Ờ, cái cách mà để biết cổ phiếu nó được thu gom hết ở trên vùng này đó là khối lượng bắt đầu có sự thu hẹp dần. Một số các bạn hôm vừa rồi thì ờ, có có những cái phản ứng với tôi đó là uh, đầu tư mà chỉ cần uh, siết chặt cạn kiệt quá dễ nhưng tôi biết rằng là những cái gì nó đơn giản thì gần như nó lại không phải là dễ chẳng hạn như bạn có thể thiền định bạn biết là thiền định thì chỉ mỗi là tập trung và hít thở thôi tập trung với hơi thở thôi nó rất đơn giản nhưng tôi biết rằng là gần như là rất ít người có thể thiền định được đơn giản thế thôi và ở đây chúng ta cũng thấy là việc mà nó tích lũy siết chặt trong biên độ này và chúng ta đợi để nó xác nhận thì cũng rất ít người có thể biết được và với cái việc mà cổ phiếu thu gom thì bạn biết rằng là khi mà thu gom hết cái lượng cổ phiếu ở đây lúc đầu thì nó là gọi là vùng kháng cự mạnh bởi vì khối lượng ở đây nó bán ra rất nhiều nhưng khi thu gom hết rồi hết rồi thu gom đến lúc nào đó mà cổ phiếu nó không còn nữa thì nó gọi là vùng kháng cự yếu đấy các bạn hiểu rõ không ạ vùng kháng cự yếu mà khi vùng kháng cự yếu thì mà cổ phiếu xác nhận thì lúc này nó sẽ tăng mạnh nhất và khi nó tăng thì chúng ta biết rằng ở dưới này nó chính là cái vùng hỗ trợ thay vì chúng ta tập trung vào cái vùng hỗ trợ ở dưới này thì đây chính là cái cái đáy này, này cái mà nó vừa bứt phá lên nó là vùng hỗ trợ mạnh nhất của nó nên chúng ta đừng quan tâm đến vùng hỗ trợ dưới này làm gì mà chúng ta cần quan tâm đến cái hỗ, hỗ trợ ở đây ạ hỗ trợ gần đây nhất của nó và tương tự như vậy thì cổ phiếu lại tiếp tục lên gặp cái đỉnh này đúng không gặp cái đỉnh này thì đây cũng là một cái vùng kháng cự rất là mạnh đúng không và nhà big boy thì họ vì cái lượng cổ phiếu bán ra ở đây rất nhiều nên họ có thể thu gom thu gom thu gom chúng ta biết rồi vậy nên chúng ta hiểu ra này quy luật kháng cự hỗ trợ nó là quy luật cung cầu và bản thân bạn thấy là trong đầu tư thì thường thì mọi người bỏ hết cái phần gì ạ bỏ hết cái phần khối lượng này bạn thấy là nếu mà các bạn bỏ hết phần khối lượng này thì bạn phân tích làm sao được cổ phiếu không thể phân tích được nhưng một số lần may mắn một số cái xu hướng thì bạn sử dụng nến bạn có kiếm được lợi nhuận nhưng đấy là sự may mắn đấy ạ bởi vì các bạn nhớ là này này các cổ phiếu bo cung nếu bạn sử dụng các công cụ chủ yếu là gì ạ Elliot chủ yếu là gì ạ chủ yếu là MACD Bollinger tôi tin chắc là sẽ có lúc bạn bị phá sản bởi những cổ phiếu bo cung nó có thể rơi một cách tự do nếu bạn không hiểu rõ được cái quy luật về cung cầu bạn biết rằng tất cả những cái đợt mà nó tăng khối lượng nó phải cạn kiệt cạn kiệt nó cho chúng ta biết rằng là cái gì ạ cạn kiệt nó cho chúng ta biết là cái vùng này nhà đầu tư nhỏ lẻ đã bán ra hết rồi Đấy, bán ra sale vùng này là những ai ở đây họ đã chốt lời rồi những ai mua ở đây họ cũng đã xử lý rồi những ai mua ở đây họ chốt lời họ cũng chốt lời rồi nên chính vì vậy nó tạo ra cái sự cạn kiệt ở đây và cái cạn kiệt đây chính là vùng kháng cự yếu nhất cái thời điểm này này nó là vùng kháng cự kháng yếu nhất đặc điểm đặc trưng các bạn nhớ này này phần lớn mọi người không ai dạy các bạn ở cái kháng cự là cái kháng cự tại thời điểm này này bởi vì tại thời điểm này nó yếu nhất chứng tỏ là khối lượng nó cạn kiệt không ai bán ra nữa hoặc là một lượng nhỏ bán ra tại vì kháng cự nó là do các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra thôi ạ đúng không do các nhà đầu tư nhỏ lẻ bán ra do các big boy họ cũng bán ra nếu mà thực sự là họ phân phối nên việc mà dòng tiền đang bán ra hay chậm phân phối mà nếu không có dòng tiền bán ra nữa mà nó lại ở trong biên độ thu hẹp trong quá trình tích lũy thì chứng tỏ là đây chính là kháng cự yếu nhất đầu tiên chúng ta nhớ là phía trên này là kháng cự mạnh nhưng đầu tiên thì chúng ta gọi là vùng kháng cự mạnh và mỗi vùng kháng cự này nếu mà chúng ta phân tích uh, chi tiết hơn theo biểu đồ gì ạ à, biểu đồ phút biểu đồ giờ thì chúng ta thấy là cả một cái vùng này cũng là uh, kháng cự hỗ trợ và chúng ta thấy là trong cái giai đoạn uh, mà trước khi một cổ phiếu tăng thì đây chính là kháng cự yếu nhất và trước khi cổ phiếu bứt phá lên đấy là cách thức để các bạn có thể nhận ra được một số các bạn có hỏi là cách vẽ đường xu hướng á thực ra các bạn có thể vẽ đường xu hướng như này <clears throat> à, thường thì à, một số các bạn có thể sử dụng được xu hướng nhưng xu hướng nó giống như MACD này à, ờ, đi này hoặc là à, xu hướng nó giống như là cái đường trung bình động xin lỗi ạ là nó gì ạ à? nó chỉ định hướng cho các bạn kênh xu hướng thôi còn nếu các bạn mua kiểu dựa vào để mua bán theo kiểu nếu nó cắt hay là nó cắt à, đường MA 20 cắt MA 50 à, xuống và chạm đường A50 thì mua tôi đã từng nghe có một uh, diễn giả nói về cái cách bán như này nhưng tôi biết rằng là nếu ông mua như vậy thì chắc chắn là ông sẽ thất bại vì cái cái việc này chúng ta có thể là sử dụng uh, hàng nghìn cổ phiếu trên thị trường để chúng ta có thể uh, test lại thử lại thì các bạn sẽ thấy rằng là mua cách như vậy nó không bao giờ thành công tôi dám khẳng định như vậy bởi vì uh, khi mà nghiên cứu rất nhiều sách về đầu tư chứng khoán và nghiên cứu thực hành thực tế trong Việt Nam Ờ, thực tế và bản chất luôn bản chất luôn thì đây không phải là cách mà chúng ta mua và biểu đồ kênh thì các bạn đơn giản ạ nếu mà trong kênh xuống đi lên thì các bạn chỉ cần là là sử như là trong đoạn này bạn chưa biết ạ cái đoạn kênh trước bạn chưa biết thì bạn chỉ cần nối các điểm gọi là gì ạ nối các điểm thấp nhất của nó đây là sử đây là hai điểm thấp nhất bạn nối với nhau giả sử đây tôi nối hai điểm thấp nhất với nhau đấy thì đây nó sẽ được một kênh hai điểm thấp nhất với nhau và sau đó thì bạn làm gì ạ bạn tìm cái điểm giữa trung tâm của nó tại vì thực ra kênh xu hướng nó có rất nhiều kênh có rất nhiều đường vẽ khác nhau và bạn khi bạn vẽ nhiều quá bạn sẽ bị hoảng loạn tôi tôi dần tin chắc là bạn hoảng loạn thì đây chẳng hạn như vậy và bạn lấy cái điểm cao nhất cao nhất ở cái uh, hai điểm thấp nhất này đây là sự điểm cao nhất ở đây nó là đây bạn kẻ mũi đường song song với cái gì ạ với cái đường uh, bên dưới này thì bạn sẽ được một cái kênh được chưa sau đó thì bạn biết rằng là bình thường theo nguyên tắc này thì cổ phiếu chạm cái kênh này thì nó làm sao có xuống giảm nhưng bạn biết là trong quá trình tích lũy nhá bạn phải hiểu rõ là trong quá trình tích lũy trong quá trình tích lũy thì thực tế đây nó lại là một cái xu hướng tăng Đấy. Nếu bạn không hiểu về kênh nó là một xu hướng tăng Đấy. Khi một xu hướng tăng bạn đến đây bạn bán thì ờ, rất là nguy hiểm Hoặc là bạn biết rằng là trong Bollinger Bình thường người ta thấy là Bollinger gọi là mở rộng Mà vượt qua Bollinger thì sẽ thất bại Nhưng bạn biết là trong quá trình tích lũy này, Thì khi nó vượt qua Bollinger thì nó sẽ bám lên à, Thực ra thì bản, bản, bản chất của nó là gì ạ? Bản chất là nó đã vào trend một cái kênh xuống tăng Một kênh xuống tăng là cái giai đoạn chạy nước rút Thì tất cả lúc này là nó đã thu gom được hết các cổ phiếu rồi nên lúc này là nó sẽ tăng rất mạnh chả như thế và bạn biết rằng là nếu mà các bạn vẽ các kênh như này thì các bạn lại tiếp tục lần sau là các bạn đây là nối các kênh này với nhau ạ các điểm này với nhau đáy với nhau đây là à, hai cái đáy gần nhất với nhau giả sử những bạn đang đây nối hai đáy gần nhất và lại tiếp tục nối đỉnh cao nhất với nhau thì các bạn lại được một đường kênh và tương tự như vậy khi mà các bạn lên đến phía trên này thì các bạn lại nối cái điểm thấp nhất với nhau và bạn thấy rằng là việc sử dụng như này có thể nhiều lúc bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi mà định hướng nó bị sai tôi tôi nói về tại vì trong cái việc mà định hướng như này có thể là bạn hiểu rõ về bản chất về cái vận động của cổ phiếu giả sử như tôi vừa chia sẻ thì bạn thấy thấy là, là thực ra cổ phiếu nó có rất nhiều các mẫu hình vận động nhưng về bản chất thì nó giống nhau nó chỉ là tuân theo quy luật cung cầu đấy ạ chẳng hạn nếu bạn thấy là mô hình tách tay cầm chẳng hạn đến cái vùng giả sử đây là mô hình tách tay cầm thì đến phía trên này này gần cái đỉnh này nó sẽ có một vùng kháng cự đúng không kháng cự rất mạnh thì nó có xu hướng là giảm Đấy, có xu hướng giảm xu hướng giảm tức là nó hình thành một cái, cái tách mà nếu cái giảm này mà khối lượng nó lớn chứng tỏ là cái lượng cung bán ra rất là nhiều mà nó có xác nhận thì nó thất bại đơn giản như vậy và nếu khối lượng nó nhỏ thì nó sẽ thành công hoặc nếu nó giảm mà biên độ nó lớn thì nó sẽ thất bại bởi vì nó có quá nhiều người bán ra nếu bạn hiểu rõ bản chất như vậy thì bạn sẽ thấy rằng là việc xác định ở một cái quy, quy luật cung cầu nó rất là đơn giản và bạn thấy là các đường kênh như này tại vì ở đây uh, thường thì mọi người sẽ xem ở trên trên gì ạ trên uh, YouTube hoặc là trên các kênh thì người ta sẽ vẽ cho các bạn những cái biểu đồ nó rất là dễ vẽ nhưng bạn ở đây bạn sẽ rất là khó vẽ hoặc là nếu các bạn thấy là đây là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu DG thì bạn thấy là nếu trong trường hợp như thế thì bạn biết rằng là đầu tiên chúng ta sẽ là nói về kênh giảm được chưa nói về kênh giảm thì đầu tiên kênh giảm thì bạn sẽ làm ngược lại đấy ạ đầu tiên là bạn sẽ nối những cái đỉnh cao nhất của nó đấy ạ giả sử như là bạn nối cái đỉnh cao nhất của nó đây là đỉnh cao nhất của nó đây ạ nối đỉnh cao nhất của nó đấy ạ bạn biết là khi nào bạn mới mua được không ạ khi mà cổ phiếu nó phải vượt qua cái kênh này này vượt phía trên kênh này lúc này bạn mới mua được chẳng thế và bạn biết là thứ hai là đây các bạn kẻ một đường song song mấy điểm thấp nhất của nó đấy ạ đây là kênh xuống đấy xin lỗi đây là từ đây là hai cái đỉnh này đầu kênh giảm thì bạn tìm cái đỉnh gần đây nhất ạ à. cái đỉnh đây là đỉnh này và đỉnh này là hai đỉnh gần nhất của nó sau đó thì bạn làm sao kẻ kẻ mũi đường song song chẳng hạn đấy thì thông thường khi mà cổ phiếu bị à, gì ạ bị gãy cái kênh này thì nó có xuống hồi lại Đấy, gãy cái kênh này có xu hướng hồi lại các bạn nhớ nha khi cổ phiếu gãy nhưng có phải là lúc nào nó gãy nó hồi lại nó lại giảm tiếp thì sao nó hồi lại nó giảm tiếp thì sao nên bạn bắt đáy ở đây là bạn rất nhiều gặp rất nhiều rủi ro và bạn lại tiếp tục lại vẽ một cái kênh nữa đúng không bạn lại vẽ tiếp tục vẽ cái kênh nữa đó là đỉnh này và đỉnh này đúng không tức là đang xuống vẫn là tiếp tục đi xuống giả sử như đỉnh này là được kết thúc chưa chúng ta có thể biết cái đỉnh này kết thúc chưa đây các bạn sẽ thấy đỉnh này kết thúc chưa đúng không đây là cái đỉnh và nếu mà đây là đáy thì bạn lại tiếp tục vẽ một cái cái, cái đường kênh song song với cái đáy nữa đấy và bạn biết rằng là nếu mà trong trường hợp mà nó giảm tiếp thì không biết là cái đáy này nó đi về đâu chẳng hạn thế hoặc là <clears throat> bạn biết là nếu mà nó để vượt qua cái kênh chính xu hướng chính thì nó phải vượt qua gì ạ vượt qua cái đường này bạn thấy nó vượt qua cái đường này hoặc là một số các anh chị em có thể là họ lại sử dụng các kênh này tại vì lúc này là do các bạn có thể sử dụng nào hợp lý đó là lịch cái đỉnh này đây cái đỉnh này đấy và cái đỉnh gần đây nhất ạ đây các bạn nhớ đấy đây hai cái đỉnh này cái đỉnh này và đỉnh này thì các bạn thấy là đây là nó vượt thì các bạn mua ở đây đấy các bạn lại bắt đầu mua ở đây thì ở đây tôi thực ra cái kênh này có thể là tôi sẽ chia sẻ cho bạn một cái buổi riêng uh, để các bạn vẽ kênh tuy nhiên thì bạn thấy là việc mà xác định hỗ trợ <clears throat> hay là kháng cự thì uh, chúng ta thấy rằng là uh, chúng ta cần phải hiểu rõ về quy luật cung cầu và quy luật cung cầu thì các bạn phải nắm rõ được là uh, với những cái giai đoạn nào thì cổ phiếu sẽ tích lũy chứ không phải là các bạn cứ dùng mới cái đường uh, trung bình động uh, dùng uh, mấy đường kênh để các bạn vẽ ra thì có thể chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro trong quá trình đầu tư của mình. À, một lần nữa thì à, xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe cái video của Dũng ngày hôm nay. Nếu các bạn thực sự à, thấy là cái video này có ích thì hãy à, like và đăng ký kênh của Dũng để những video về kiến thức tiếp theo. Khi mà Dũng phát thì bạn sẽ là người đầu tiên để à, xem những video này. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.